chuyện tình cảm thì hiện tại thì em có hai con có hai con có hai con cái gì cái cơ mặt của em nhìn rất là cọc mà dù em không có ý gì hết nhưng mà nhìn mặt bình thường vẫn cọc cái cơ mặt của em nhìn rất là cọc mà dù em không có ý gì hết nhưng mà nhìn mặt bình thường vẫn cọc và thậm chí là em lúc... làm mặt vui cho anh coi coi đó chuyện vui mà đâu gì đâu cậu tại em em chưa có niềng xong nên là em bị ngại em rất là ít cười cái à. lúc mà em làm việc em cứ kiểu ừ. ai ừ muốn từ nào lấy chồng hồi lúc còn nhỏ thì em dự định là 25 tuổi em lấy chồng ừ. xong tới 25 tuổi thì em vẫn chưa có bồ ừ. xong rồi em dời deadline 27 ừ. xong rồi năm sau là em 27 rồi nè ừ. em vẫn chưa có bồ luôn à. thì em dời deadline tiếp là tầm khoảng ờ, năm ờ, hai chín ba mươi thì ví dụ như bây giờ bữa nay em có bồ thì sao à, nếu mà có bồ thì thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu Ừ. và và ý là tìm ừ. hiểu xem là thuận duyên thì lấy luôn dạ đúng rồi à, chốt đơn luôn tại vì không? gia đình cũng cũng đã rất là à, hối rồi nghĩa là bây giờ không phải là mình gấp nó quá gấp gáp dạ. nhưng mà nếu mà có người chân thành mà mình thích thì lấy là cũng lấy được đúng dạ, không đúng rồi, để vậy cho người ta yên tâm à, em tên gì em tên là trần lê cường trần lê cường dạ à, hiện tại thì à, em 32 à, tuổi em sinh sống à, và làm việc tại à, bình phước là từ bình phước xuống đây à, tham gia chương trình phải không dạ đúng rồi em đi từ 3 giờ sáng đi từ 3 giờ sáng dạ. dạ. rồi hôm nay là về luôn hôm nay ở lại chơi dạ hôm nay đi thì à, đi là phải à, dắt bạn gái về chị dắt bạn gái về chị trời <laughs> ơi ở đâu mà dắt về liền mới quen sao ta chịu đi về bình phước với mình liền không phải từ từ ở đây chơi với người ta mấy bữa rồi người ta mới đi theo mình chứ đúng không <laughs> rồi bây giờ cường là làm công việc gì cường Dạ hiện tại thì em là à, thạc sĩ kỹ sư à, năng lượng tái tạo à, ở đâu mà có nắng có gió là có em năng lượng tái tạo à là làm năng lượng mặt trời á phải không dạ đúng rồi năng lượng Ồ. mặt trời à, năng lượng gió dạ. mình làm ngành này lâu chưa học trong trường và làm rất lâu rồi chị à, có có mở công ty riêng về cái lĩnh vực này à dạ. vừa thạc sĩ mà vừa học bài bản làm một chuyên môn dạ. mà có công ty riêng dạ. chắc là thu nhập cũng ổn định đúng không em dạ cũng ok chị ok ha dạ. đó tôi khoái hai cái từ ok đó, đó làm cho bạn gái chúng ta sẽ cảm thấy phấn chấn tinh thần thêm rất là nhiều <laughs> dạ. rồi thế còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, chịu khó có ờ, rất là cầu tiến ừ. à, ừ. luôn luôn à, à, lắng nghe luôn thấu hiểu trời ghê dạ. luôn, luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu dạ. cái gì điểm yếu mình à, điểm yếu của em thì à, em à, ít nói cũng à, cũng không nói được nhiều Ủa gì kỳ vậy? cũng được lắm mà dạ. <laughs> à, Em thì cũng không có khiếu về âm nhạc Nhưng mà em biết làm thơ Rồi đó là một bài thông tin của um, chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh Cường đã giới thiệu rồi Bây giờ cô gái ngồi ghế màu xanh nè em giới thiệu về mình đi thì em tên là Cẩm Hiếu em sinh năm 1995 À, hiện tại thì em đang làm ờ, trong lĩnh vực media Ngoài ra thì em có làm MC và làm voice talent nữa Wow, quá trời nghề vậy à, Dạ Chị em nhiều nghề lắm Bây giờ em ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Quê em thì ở Tây Ninh ạ Ưu điểm và nhược điểm của em là gì nè? À, ưu điểm hả? Em thấy thì mọi người thường hay nhận xét em là khá là tự tin Khá tự tin à, Rồi à, một chút sáng tạo nè Có khả năng thích nghi rất là nhanh Điểm yếu là gì ta? thông thường thì em không có kiểm soát được cái giọng nói của mình khi mà tâm trạng của em không có được vui wow. cái đó là mọi người hay nhận xét về em như vậy tại vì khi mà em không không không không có hài lòng cái gì đó hoặc là khi em không có vui cái chuyện gì đó thì em nói chuyện em cảm thấy rất là bình thường nhưng mà mọi người nói là sao lúc nãy mày cọc dữ vậy em nói là không không có cọc sau rồi um, những lần sau thì những lúc em dạy mọi người quay video lại à. <laughs> cho em coi xong em mới ôi nhỏ này kỳ ghê Chà. thì em mới nhận ra là những cái lúc mà em không vui thì cái tông giọng của em nó hơi khác bình thường một chút nếu mà xét về chuyện tình cảm thì hiện tại thì em có hai con có hai con có hai con cái gì dạ hai con mèo à, hai con mèo ơi trời cho, ơi cho nên là sao còn trẻ mà trời cao vậy chứ <laughs> mc không dạ. biết nhấn nhá à. có hai con mèo cho nên là em đi đâu em cũng nghĩ về hai con mèo hết á uh ừ -huh. hai con mèo em tên gì dạ một con tên là bô một con tên là bu à em đi chơi hoặc là em đi đâu đó em cũng tranh thủ lẹ lẹ để em về coi hai con mèo của em có ổn không ừ. cái đó điểm yếu em hả Kiểu... dạ đó là điểm mạnh của em là yêu thương động vật nhưng bởi vì yêu thương động vật cho nên là em không có dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ xung quanh và rồi đó bây là giờ thí dụ như có bạn trai hôm nay có bạn trai rồi thì thời gian nào dành cho bạn trai à vẫn có thời gian chị ừ. nhưng mà không phải là lúc nào cũng mình cũng đi ra đường đi chơi rồi này kia thì uh, em và bạn trai có thể ở nhà chơi nấu ăn ừ, em đi nấu ăn mèo luôn đúng rồi ví dụ có bạn trai thì là bạn trai sẽ nhỉnh hơn ờ, con bô con bu hay là con bô con bu và bạn trai em bằng nhau hết tình thương cái đó là sẽ về thời gian anh à. thời gian ban đầu thì chắc chắn là sẽ không thể nào bằng hai con mèo đã sống trời ơi chết trời căng rồi chị này hơi căng căng này phải phải vượt qua hai cái cửa ải nha đẹp trai cao ráo của tôi mà không bằng hai con mèo ở nhà là chết rồi trời ơi nó được rồi để đó đi từ từ tính ừ. hai con mèo nha bạn nói quá coi chừng người ta qua ta trộm mất hai con mèo đó <laughs> bạn đúng không rồi bây giờ chàng trai ở ghế màu đỏ em giới thiệu nè Em tên là Quỳnh Hữu Hùng, em sinh năm 1994, quê em ở Bến Tre. Hiện tại công việc của em là diễn viên tự do và là huấn luyện viên võ thuật. À, võ thuật là giỏi gì, môn gì? Dạ, môn võ cổ truyền, môn thái, à. kickboxing cái đó là do gia đình mình là có truyền thống cái nghề đó hay là mình đam mê rồi mình đi học dạ không gia đình em không có truyền thống nên em tự học em tự học dạ. à, rồi bây giờ là mình à, giờ mình đi có đi dạy võ hả dạ dạy ở đâu dạ, dạy ở bến tre ủa gì làm diễn viên ở sài gòn đi dạy võ ở bến tre dạ, có nghĩa là những lúc này mới đi phim thường thôi còn lúc trước thì à, thỉnh thoảng thời gian rảnh thì em mới đi phim à có đi phim thì chạy lên trên đây còn dạ. không đi phim thì về bến tre dạ. nếu vậy thì dạ. lên sài gòn thì mình ở đâu dạ em ở à, quận 7, quận tân phát điểm mạnh yếu của em là gì nè dạ điểm yếu của em á là kén ăn hát không có hay lắm Dù như em cũng không ăn được uh, mỡ da rồi điểm mạnh của em thì về những cái công việc của em mà em, yêu thích à, điểm mạnh là việc mình yêu thích còn ngoài dạ. cái việc mình yêu thích là yếu hết <laughs> cũng được thôi cũng được thôi ờ, <laughs> có vẻ hiền lành hiền à cô gái mà ghế bò đỏ hay giới thiệu mình đi nè em tên là Nguyễn Phương Vi Phương Vi à, em sinh năm 2002 em thì uh, hiện tại uh, đang là sinh viên bảo lưu uh, văn lang ngành kỹ thiết kế mỹ à. thuật số dạ. và học xem song song một trường kỹ xảo điện ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em có làm bên cộng tác viên bên trường kỹ xảo điện ảnh của em. Ừ. Với lại là em đang xin thực tập ở một studio về game trên thành phố. À vừa học vừa làm đúng không? Dạ. Ừ. Quê em ở đâu? Dạ quê quán của em ở Tây Ninh. Tây Ninh. Ừ, với chị luôn rồi. Trời ơi đồng môn, đồng môn, đồng môn. Dạ. Thế mạnh và thiếu em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em rất là thích vẽ em cũng thích đọc sách kiểu em khá là khó tính trong công việc nhưng mà đó cũng là điểm yếu của em luôn tại kiểu làm việc nhóm khi mà em làm ừ. nhóm trưởng thì cũng có vài bạn nói kiểu em khá là khó tính kiểu vậy à thì công việc thì mình phải là trau chuốt cho công việc của mình thì mình dạ. mới khó đúng không dạ cái điểm yếu của em đó chính là cái cơ mặt của em nhìn rất là cọc mà dù em không có ý gì hết nhưng mà nhìn mặt bình thường vẫn cọc và thậm chí Đâu là em lúc... làm mặt vui cho anh coi coi đó vẫn vui mà đâu gì đâu cậu tại em em chưa có niềng xong nên là em bị ngại em rất là ít cười cái à. lúc mà em làm việc em cứ kiểu à, ai ừ. quay trở lại với uh, tình uh, tình chuyện tình trường ha Vì mình tình sẽ bắt đầu nè. tiếp tục từ anh chàng ở ghế màu xanh rồi tình trường của em thì sao à, trải qua mấy mối tình rồi em em thì uh, trải qua hai mối tình à, mối tình đầu tiên thì uh, sinh viên dạ, cái đó thì không tính ừ. dạ mối tình thứ hai thì uh, quen được à, uh, 6 năm rưỡi uh, gần cưới thì họ đi theo người khác 6 năm rưỡi dạ. mà gần cưới họ đi theo người khác dạ chắc là say nắng chị em biết không trước đó có biểu hiện gì trước đó rồi gọi là ừ. để cho mình đánh động mình chưa dạ thì uh, biểu hiện thì uh, cũng uh, ít quan tâm ít nhắn tin bạn đó ở sài gòn còn em thì làm việc ở bình phước nên là à. nó cũng hơi xa nên là nó nhiều khi cũng xa mặt cách lòng dạ, ha xa mặt cách lòng dạ. cuối cùng là người ta tự nói cho em biết hay là em phát hiện cái gì hay như thế nào đến cao trào á thì ờ, mình mới ờ, tìm hiểu ra dạ. thì ờ, biết là người ta đã say nắng một người khác dạ. thì cũng có níu kéo cũng nói chuyện rất là nhiều như thuyết phục nhưng mà không thể à câu chuyện này cách đây lâu chưa cách đây cũng hơn một năm chị nhưng dạ. bây giờ có còn dạ. nhớ cổ còn thương cổ không dạ nếu mà nhớ thì em không lên đây chị à <laughs> nữ đâu nói là đương nhiên phải nhớ là chết dạ. luôn à là coi như một năm nay là chưa có mối tình nào thế là khác hết dạ đang ế chị ơi vẫn đang ế dạ. đồng ý em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào à, 0.5 uh, à, truyền thống mà một phần hai hiện đại chị ghê vậy thông số gì vậy dạ. số những thông số phức tạp quá có thể giải thích cho tôi được không ạ không phải năm truyền thống mà một dạ. phần hai hiện đại dạ. thì tôi nói à. năm mươi năm mươi đi cho nó rồi ông cũng chơi chữ với tôi gặp tôi dốt toán nữa vậy là ở trên mặc áo dài với mặt quần hip hop <laughs> dạ, vậy dạ không đến nổi vậy đâu chủ ừ. là liên quan đến ờ, tính cách thôi ừ. à. dạ dạ chỉ cần ờ, dễ thương là được dễ thương là được dạ vậy có cần cao cân nặng đâu không à, chiều cao một m năm mươi trở lên năm mươi trở em lên em cao mét mấy em cao mét ờ, bảy mươi hai dạ. chuẩn ha rồi ok quá. em hãy tâm sự Vậy dạ. của em sao nè ờ, cũng rất là tình cờ là tới bây giờ em cũng chỉ có một mối tình thôi vẫn một mối tình duy nhất dắt dài và mối tình đó cũng kéo dài 6 năm 6 năm vì sao hai người chia tay hồi đó hai đứa chị đến với nhau là nói chuyện với nhau vui bạn nó học giỏi bạn chỉ minh còn sau này thì hai đứa dần dần dần dần, dần có những cái suy nghĩ khác nhau và đi hai cái con đường khác nhau và em thấy là dần dần em và bạn trai cũ của em á giống như một cái hình chữ V luôn và không có đường quay lại à những khoảng cách và ai là người đó lời chia tay dạ em rồi bạn ấy có níu kéo gì không dạ có chứ à có níu kéo rất nhiều nhưng mà em quyết tâm em có ngại yêu xa không dạ có tại có vì à. hồi trước khi mà em quen bạn trai cũ của em á thì hai đứa cũng yêu xa Tại vì lúc em học lớp 10 là anh học lớp 12 Xong sau đó ảnh lên đại học là bắt đầu yêu xa rồi đó anh cho nên là em em không thích yêu xa nữa tại không vì em thích yêu xa nữa hả em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm Ừ. cho nên là em cảm giác là em không thể yêu xa được em là ừ. năm nay nhiêu tuổi 95 dạ em 26 chị 26 rồi muốn khi nào lấy chồng hồi lúc còn nhỏ thì em dự định là 25 tuổi em lấy chồng ừ. xong tới 25 tuổi thì em vẫn chưa có bồ ừ. xong rồi em dời deadline 27 ừ. xong rồi năm sau là em 27 rồi nè ừ. em vẫn chưa có bồ luôn à. thì em dời deadline tiếp là tầm khoảng ờ, năm um, 29 30 thì thí dụ như bây giờ bữa nay em có bồ thì sao à, nếu mà có bồ thì thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu ừ. và và ý là là tìm ừ. hiểu xem là thuận duyên thì lấy luôn dạ đúng rồi à, chốt đơn luôn đúng tại vì không? gia đình cũng cũng đã rất là à, hối rồi nghĩa là bây giờ không phải là mình gấp nó quá gấp gáp dạ. nhưng mà nếu mà có người chân thành mà mình thích thì lấy là cũng lấy được đúng dạ, không dạ, đúng rồi, chị. để vậy cho người ta yên tâm dạ. nhưng mà bây giờ ờ, nhiều khi cái người ta xa xa chút mà người ta đầy đủ điều kiện người ta tốt à. thì tuy xa mà gần có nghĩa là mình sẽ tranh thủ mình rút ngắn cái thời gian mình tìm hiểu lại mình về chung một nhà thì mình đỡ yêu xa về đi từ từ tìm hiểu ừ. tiếp vừa yêu vừa tìm những cái mẫu người là thế nào nè con gái yêu bằng tay mà anh con gái yêu cho bằng nên là với em thì ngoại hình nó chỉ là cái thứ chính thôi ừ. em cực kỳ bị thu hút bởi một bạn nam có một cái chất giọng hay trầm và điềm tĩnh tại vì hai cái đó là hai cái em không có ừ. bình thường nói chuyện rất là nhanh vẽ lúc nào cũng nho nhoi á bệnh đây <laughs> bây dạ. giờ là phải tập luyện hai chàng trai bệnh phải nói tiếng mèo có chị thấy là có một người rồi đó uh sai gần là ăn thua trong lòng mình trong trái tim của mình sự chân thật mới là đáng, đó. đáng quý đúng không bây giờ nó cũng có nhiều cái công nghệ rồi thật có điều kiện thì hồi xưa em sắp xếp là sao vì đó là em mới còn đi học em còn ăn tiền gia đình dạ. đúng không bạn trai em đi làm cũng còn chưa có gọi là kinh tế ổn định thì đâm ra xa mà nó xa luôn còn nếu như bây giờ mình đã chủ động được cái đời sống của mình nhất là những cái người chồng mà người bạn trai mà chủ động được kinh tế người ta có điều kiện ta đi lại thăm non em thì nói chuyện tuy xa nó cũng sẽ là gần hai hai bạn bên đây tôi có nói thể... gì à, được không dạ, được chị à, có thể kêu meo meo dùm tiếng được không ạ à? <laughs> nào kêu đi em kêu thử mèo <laughs> đó dễ thương quá con mèo dễ thương em kêu meo meo thử coi meo meo meo meo trời ơi có hai con mèo anh bển ngon quá đi thôi <laughs> trời ơi tình yêu gì ghét bắt người ta làm mèo luôn à <laughs> chàng trai à, ở cái đỏ nha tình trường của em sao em có một mối tình à, sôi động lúc năm 2015 à, mà cái lúc đó là em vừa lập nghiệp ừ. thì em không có mà có thời gian để mà bên cạnh người ta nhiều ừ. mối tình thì đã kéo dài cũng một năm mấy một năm mấy dạ. rồi ai chia tay nói chung là hồi lúc đó thì từ từ xa nhau cũng có nói và bạn kia nói chứ à bạn kia nói rồi em à. có dạ. níu kéo gì không là em đồng ý luôn à, chia tay ờ, luôn cũng có nhưng mà đó thì cũng muộn rồi còn mối tình sao dạ cũng ờ, vài tháng rồi chị hai ba tháng tầm hai ba tháng em phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao để mình rút kinh nghiệm cho à. cái dạ. lần sau chứ chung là những cái bạn đó thì không có chững trẻ không có lập trường á có nghĩa là cái tính thì cũng ờ, kiểu như là gọi là con nít mà quá đáng á à. ừ cái đụng cái thì chia tay đụng cái thì chia tay à. mệt ha dạ đúng rồi mệt lắm dỗi đồ này dạ. kia hoài mình không có là mình ảnh hưởng tới công việc của mình rất là nhiều à, à mẫu người lý tưởng dạ, mẫu người lý tưởng thì đối với em thì chỉ là um, dễ nhìn dễ thương thì <laughs> hiểu chuyện ừ. chững chạc duyên bạn sao nè chuyện tình duyên bạn sao mối tình chính thức thì bốn mối tình nhưng mà bốn mối tình dạ. wow 19 tuổi bốn mối tình tan tan tan tan tan nhưng mà thật thật chất thì chỉ là hai mối tình thôi mấy kia là tình... gió thoảng mây bay thôi dạ mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu luôn ừ. là khi mà em học lớp 11 và anh ấy học lớp 12 ừ. rồi lúc mà khi mà anh ấy lên đại học thì bắt đầu có khoảng cách dạ, em cũng giống chị hiếu là em rất là sợ yêu xa à, rồi dạ. ai nói lời chia tay dạ ảnh là người nói lời chia tay là ảnh nó nói bận học quá ha để anh tập dạ. trung học không có lo lắng chuyện tình yêu nữa dạ. là mối tình đó bao nhiêu lâu một năm rưỡi mẫu người lý tưởng của em là gì do em cao một mét năm mươi hai thôi ừ. nên là em muốn cải thiện nên em muốn khoảng một người khoảng một mét bảy trời là muốn là <laughs> một mét bảy chứ, tính tình chững chạc với trưởng thành đôi khi mấy bạn bảo em già trước tuổi ok dễ ẹt có luôn à. nhưng mà à. trước khi cho mấy bạn coi mặt nhau thì bây giờ cùng hỏi ý kiến của người thân người thân ở bên dưới ngồi cười túm tỉm nãy giờ à rồi bây giờ à, xin chào anh trai bên kia nha à mình là đi theo ủng hộ ai vậy anh xin chào à, chị Cát Tường chào anh Hứa Minh Bà Đạt và cùng hai em gái tham dự chương trình xin chào tất cả quý vị khán giả ừ. tôi là anh rể của em Cường dạ. cường ngồi ghế xanh cường à. còn đây là cháu của cường con trai dạ. tôi hôm nay tôi đi là gánh vác trách nhiệm cho con <laughs> dạ vợ vợ gắm à, à. đi à. hôm nay làm sao kiếm được một gì đó để về báo tin vui yeah. Dạ. À, cho ông bà vợ vợ vui thì nói chung hai cô bé đây rất là hiện đại trẻ mà vừa tri thức nữa nên xét về góc độ tôi thấy cũng rất là ok chỉ cho em mình được chọn cô thôi thì mình thấy thì, cô nào phù à, hợp cái này hơi khó nha hơi khó bây, bây giờ cho con con con trai con thấy uh, cô ghế màu xanh với cô ghế màu đỏ con chơi. thích cô nào con trả lời thầy ba đi dạ cô xanh cô ghế màu cô xanh, xanh. tại sao thích cô gái màu xanh vì con ấy nó hợp con nghĩ vậy thôi ờ, nghĩ vậy đó góp ý cho cô ghế màu xanh thì thấy nó hợp cảm ơn Để con, con dạ em chào chị Cát Tường ờ, anh Đạt rồi dạ em tên Quý em à, bạn của ờ, Phụng bữa nay ờ, thấy hai bạn nữ ở đây rồi góp ý cho người bạn cùng tiếng của mình chứ áo xanh nè áo xanh à, ghế xanh ghế, ghế xanh. xanh vẫn là ghế vì ghế sao? xanh đúng không dạ tại vì em thấy cái lứa tuổi á à. cũng uh, xem xét với bạn của em rồi cảm ơn quý rồi chào em à, Em tự giới thiệu em tên là Minh Phúc và hiện đang là bạn của cô gái bên uh, ghế màu đỏ ạ à. Ghế đỏ ừ. rồi Cũng do em rủ uh, ái nữ của em lên à, để ái ờ, nữ hả để sao, kiếm sao cho kêu bằng ái nữ kỳ vậy ái nữ là bạn em hả à, tại sao kêu bằng ái nữ Anh tại vì nó thường hay pha chờ với em với lại em cũng hay mến nó à. nên em thường hay gọi như vậy có tính nghệ thuật cao thì em nghĩ là bạn ngồi ghế màu đỏ sẽ phù hợp hơn nhưng mà do là khoảng cách về tuổi tác và cũng như là cái công việc thì em sợ là sẽ không phù hợp được em chỉ khuyên ái nữ của em vậy thôi <laughs> còn tùy thuộc vào ý kiến của của ái nữ ok cảm ơn em rồi rõ ràng dứt khoát ngắn gọn rồi. bây giờ khó lắm tại Nói vì nữa, bây giờ phải... ai nữ còn nhỏ quá ai nữ chưa muốn ừ. chồng nên làm cho dưới người thân cũng rất là hoang mang Hay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ mở, mở cửa trái, trái tim, tim. cười đi ái nữ ơi cười ừ. cười tươi lên con cười tươi lên chào em chào em chào hai anh em tặng quà à, tặng à, đi tặng đi cưng đó. Hòa Bình Phước nha quà Bình Phước nha đó cao mét bảy hai đó nha đó. Wow. À, em tặng anh cũng tặng kìa tặng kìa tặng. Dạ, cảm ơn em dạ. Ừ. em có quà cho anh chị có quà cho anh chị nữa dạ. hả rồi đợi đợi cảm ơn em đâu quà các anh chị đâu chu đáo quá ai cũng có quà hết trơn dạ. quà đặc sản bình phước rồi chị cảm ơn nha wow ăn luôn rồi cảm ơn em nhiều bình phước là một điều nha quý vị à. cảm ơn em cảm ơn em rồi quá trời quà luôn em cũng có quà em có quà rồi em, em tặng đi nói là em rất là thích vẽ nên là tối hôm tối hôm qua em không ngủ wow. em thức cả đêm em vẽ wow em ơi chị thấy rồi chị thấy đẹp quá trời ơi tường ơi rồi trời ơi vẽ chị cát tường nè <laughs> đâu chị tường đâu em nguyễn phương vi thân tặng diễn viên cát tường trời ơi em nguyễn đâu đưa quay quay đây nè chị đâu trời ơi dễ thương quá trời luôn nè. À. trời cảm ơn em nhiều cảm ơn em dạ. em thấy là tuy là quà hơi trẻ con nhưng mà do là em là dân mỹ thuật nên là em mong rằng cái hộp màu này có thể tô màu cuộc sống cuộc sống của anh trời ơi cảm ơn em dễ thương chứ sợ mình cũng có phần quà cho hai bạn thì uh, um, mình tặng bạn màu hồng đi dạ. tặng bạn à quà chứ nó có ý nghĩa riêng hết trơn nha ngồi đi rồi bây giờ mình biết khai thác nè qua đưa quà mà còn nhấn mạnh mạnh này màu hồng của màu hồng với màu xanh khác nhau em dạ màu hồng với màu xanh khác nhau xíu khác chỗ nào khác chỗ nào nhưng mà màu hồng thì nó về tình cảm một xíu à màu hồng là nói về tình cảm một ờ, xíu Ô, ra coi coi bé khui đi khui đi kìa. em cứ khui tự nhiên đó em cứ khui đi anh cho khui kìa coi có sách tựa gì nè đọc lên nói hơi nè. kỹ ha đây của em dạ 99 bài học giành chiến thắng trong công việc tại vì hai cuốn nó đều như nhau cho nên tặng cho hai bạn để mà giúp ích cho cuộc sống và công việc của hai bạn à. hơn vậy là chỉ gói cái màu hồng với cái màu xanh ở ngoài cho nó khác chút nhẹ nhàng chút vậy thôi đó hả <laughs> dạ. rồi chị hiểu rồi rồi bây giờ qua tới anh này sao vậy anh sao tặng một bên là bó hoa bên miếng quà nó có ý nghĩa gì không tư đặc sản của bình phước đặc sản đúng rồi, đặc sản bình phước là đúng rồi đó Trời, tiếc quá em không mang đặc sản tây ninh luôn à, <laughs> muối hả dạ muối tôm muối tôm à, em gái ơi xanh cảm nhận như thế nào rồi khi dạ. quà của ờ, của anh ấy dạ đầu tiên là em ờ, cảm ơn anh vì một bó hoa rất là đẹp và thứ hai nữa là hôm nay em tới chương trình hơi vội á cho nên là ừ. em chưa có chuẩn bị quà kịp cho hai bạn cho nên là bây giờ em sẽ chắc là dùng lời ca tiếng hát đi wow. Dạ. Dạ. Nên em sẽ hát một đoạn nhỏ để tặng cho uh, hai anh anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này chẳng biết có gặp lại nhau không và thế đã em đã biết nhớ thương Tình chút nhẹ nhàng vì đó vẫn vươn Anh tên là gì thế cho em làm quen nhé Mong hai ta cùng chung lối về Tình bước nhẹ nhàng mình đến với nhau Chẳng có xa là nào giữa chúng ta Từ giây phút mình tình cờ thấy nhau Trái tim như rung lên wow hãy đặt thơ đặt thơ phương dạ. trước tiên là giờ cảm nhận giọng hát của em gái như thế nào nè dạ rất là hay và rất là sáng dạ. rất là hay rất sáng nha đọc thơ xin mời quý vị lắng nghe à, anh xin tặng à, bài thơ này cho em anh là nắng anh là gió em là ngọn cỏ màu xanh giữa trời cao nắng đỏ em là em là ngọn cỏ màu xanh à, em quên mất đi qua đây đi qua đây đi qua đây cho nắm tay chút có chút động lực anh tặng bài thơ này cho em mà à. tặng cho em nắm tay nhau rồi đọc đi cho nó dễ Thuộc nha. thạc sĩ ơi Đó, bắt đầu chữ đầu chạy à Anh là nắng, anh là gió Em là ngọn cỏ màu xanh Giữa trời cao, nắng đỏ Nắng đỏ gì? Là hoa cỏ xinh tươi à. Em ơi anh hỏi nhỏ Nhỏ đã mở lòng hay chưa anh là nắng anh là gió anh là để dành cho em oh. Oh. có cầm tay có ca thơ được không quý vị và cảm nhận như thế nào dạ rất là ấm áp nói chuyện dạ. với người ta chứ phải là anh gặp em lần đầu tiên gặp em gì đó lần đầu tiên thì à, anh gặp em thì em thấy em rất là xinh rất là năng động có là một phần hai gì đó chứ không phải năm gì đâu đủ tiêu chí cho anh không anh thấy uh, em à, chiếm một trăm phần trăm hiện đại à. vậy là em không không đáp ứng được tiêu chí của anh rồi nhưng Sao? mà nhưng mà anh thấy uh, vấn đề đó cũng không là vấn đề uh, anh có thể uh, thay đổi thay đổi của mình đúng không dạ cảm ơn mình hơn con mình rất hay ạ rồi, rồi rồi cặp đôi xanh thì cũng đã có phần biểu diễn rất là ấn tượng rồi giờ cặp đỏ tính sao đây hôm nay thì em thì em cũng đang bị trắng hơn cho nên em không có đánh được nhiều tưởng đâu vậy chỉ dài đòn thôi tại trong lúc em tập okay, các cái đơ á chuyện vài đòn chứ mình nói mình võ thuật ra đâu có tin Võ không nha đạt không lại có đạt làm <laughs> có được không sao cơ cái phần biểu diễn vừa rồi của ảnh như thế nào em gái anh làm em nhớ tới ba của em ba của em là công an ủa vậy hả dạ. à, em xin hát bài nàng thơ của hoàng dũng nàng thơ rồi xin mời vào được chút nha em không là nàng thơ không còn là nhạc sĩ mộng mơ tình này nhẹ như gió và chiếu lên tim ta nhưng vết hằn như đó thôi ạ trời ơi sao bà cười hát buồn so vậy con hát thì hát cái mặt buồn chứ vậy tại bài buồn à trời ơi bây giờ mình hát cái gì vui chút cho nó không khí lên coi cười em ngày em đến rơi nụ cười vào anh có biết sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ anh một người hát mãi những điều mong manh <laughs> cái bài nó hay liền chứ bộ cười lên là cái bài nó hay liền à, bé hát câu cái nó cười bé câu cười hát câu chứ dễ thương thôi một tràng pháo tay cho em đó đi quá dễ thương rồi ha em nghĩ giữa tình yêu với hôn nhân nó khác nhau ở chỗ nào nếu mà dễ giải thích thì hơi dài tại ừ. vì em sống em lớn lên ở một gia đình đã ly dị à. thì ờ, trước đây có một bé nhắn tin hỏi em là hôn nhân đôi khi là người ta không không lấy nhau vì tình cảm cái tờ giấy ly dị thì cũng chỉ là hai nghìn thôi nó không phải là đánh giá hết được nên là nói với em là hôn nhân là một việc rất là đại sự khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình ừ. thì họ mới quyết định tới hôn nhân ừ. còn hai anh đó ý kiến của bé mới 19 tuổi đó Chính chắn về hôn nhân đó thấy ghê chưa Rồi ly dị chỉ có hai ngàn bạc thôi đó sao anh trai anh lớn nhất trong nhà nè anh nói thử quan điểm tình yêu với em thì ờ, tình yêu hôn nhân là ờ, phải chân thành tin tưởng lẫn nhau ờ, vượt qua được khó khăn cuộc sống thì mới lâu bền được à, đối với em thì hoàn cảnh gia đình của em thì cũng như bạn Vi ba mẹ em ly hôn lúc em 14 tuổi đối với em á thì ờ, khi mà mình ờ, khi mà lấy nhau rồi á thì nó sẽ khác hơn ờ, tình yêu một xíu có nghĩa là sẽ bên cạnh mỗi ngày sẽ quan tâm lo lắng nhiều hơn ừ. ừ. em suy nghĩ là bình thường mình quen nhau nó đã rất là vui rồi gặp nhau rất là vui ừ. mà mình về ở chung một nhà nữa thì nó còn vui tới cỡ ừ. nào ừ. sao mà mọi người lại nói như vậy em nghĩ là sau này với em thì tình yêu và hôn nhân nếu có khác thì nó cũng chỉ khác một chút thôi thời gian chúng ta trò chuyện như vậy là cũng đủ rồi ừ. để mà cảm nhận được nhau thì chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn hôm nay chương trình giống như chị tường nói lúc đầu ha mỗi bạn đều có hai cái cơ hội như nhau nếu tụi mình là tuổi trẻ thích thì cứ làm thích thì cứ chọn thích thì cứ bấm mời tất cả các bạn hãy hướng mắt ra đằng trước nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim đây là khoảng khắc quyết định các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của hứa minh đạt Năm bốn ba hai một bấm hôn nhân là một việc rất là đại sự khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình thì họ mới quyết định tới hôn nhân cho nên là em em không thích yêu xa nữa tại không vì thích em yêu xa nữa hả em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm chỉ là um, dễ nhìn dễ thương thì hiểu chuyện ừ. chững chạc à, 0.5 uh, à, truyền thống à, 1 phần 2 hiện đại ghê vậy thông số gì? bấm đi à và hết thời gian và chỉ với một người bấm thôi ba người còn lại ủa nhớ nãy đầu tiên chương trình ba chị em mình xôm lắm mà đạt thì xôm đó thì bây giờ mình tự viết bản kiểm điểm coi lý do sao vậy em cũng không biết nữa thì ờ, đôi khi là họ cảm xúc họ chưa tới tại sao em không chọn ai hết trong khi chị thấy hai chàng trai của chị quá tuyệt vời luôn em ngại việc yêu xa một chút à rồi rồi sao rồi con không chọn ai hết vậy con dạ. ai nữ con con cũng ngại việc yêu xa lắm mà tại chắc là do ám ảnh từ những việc trước con con rất là ngại với cái việc mà mình phải quen một người ở xa cái con người hứa hẹn nhất quyết là phải đem về bình phước nhất quyết đến chương trình phải dắt một bạn nữ về bình phước mà không bấm gì cả áp lực ông anh nữa ông anh ngồi dưới đổ hồi hộp nữa lý do cũng một phần là cũng ờ, bạn cũng ngại yêu xa ừ. ừ dạ thì em thấy cái đó cũng là một cái rào cản tôn trọng ý kiến của em còn chỉ hôm nay mình cũng có bấm nút hang mà người ta không đáp lại thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào nghĩ ờ, nếu mà hai người đều bấm nút thì trong thời gian này mình cứ tìm hiểu ừ. còn nếu mà tại vì em nghĩ chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi rồi ừ, nói chung là mình thích thì mình cứ làm thôi dạ. duyên mình... chưa tới thì mình chờ cơ hội khác Vậy nha cơ hội. Dạ. chị tường ơi ơi ngày hôm nay hình như là chủ đề mình xoay quanh về chủ đề yêu xa thì chị hãy nói một câu công đạo về vấn đề yêu xa thật ra yêu xa nó cũng có những cái rất là là, là, thú vị ừ. ví dụ như sẽ có những thời gian nhung nhớ tôi đã từng yêu xa và tôi đã từng khóc mà cái khóc đó là cái khóc hạnh phúc khóc nhớ nhung nhưng mà ừ. nó hạnh phúc khóc để chờ đợi khi mà nhận được cuộc điện thoại của bồ nhận được một cái cái cái món quà từ phương xa Đúng là rồi. tự nhiên tôi sẽ vỡ hòa và tôi sẽ cảm thấy là rất là hạnh phúc và sung sướng bởi vì ừ. bây giờ á công nghệ thì có cái điện thoại thì vẫn có thể là xem được xuyên thông luôn ừ. hồi xưa là đâu có được cho nên quan trọng ở đây không phải là yêu sai yêu gần mà cái suy nghĩ và cái đối phương có đủ tầm để có đủ cho mình tình cảm, đủ tình cảm để cho ừ. mình vượt qua những cái trở ngại về địa lý hay không đó để ừ. là ừ. đơn giản vậy thôi dạ. không có gì cả nha ừ. quý vị à, nói chung là hôm nay là duyên chưa có tới à, làm cho bốn bạn đến đây rồi về tay không à, xin ờ, lỗi các bạn và chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe thành công trong cái công việc của mình và một cái tình duyên đâu đó nó sẽ đến với mình một cách sớm nhất ừ. nha ừ. tất cả chúng ta vui lên bởi vì còn quá trẻ lúc nào cũng cười tươi lên cho đẹp nha vui nha phải cười lên cười lên đẹp quá chừng luôn của, của em là việc ừ, nấu ăn em ờ, sống rất là tình cảm em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà à, điểm yếu của em là em cũng cũng khó tính rồi cũng ờ, hay cậu ờ, hay hay khó tính lắm hay khó tính à ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy ngửa mắt là em không chịu được là em phải đi dò rồi đã rồi em mới ngồi chiều ngồi yên cầu hai, toàn đó đúng không hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á ai mở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm <laughs> à, mình có mấy mối tình rồi em trai dạ em đã trải qua hai mối tình ngày mối mối tình đầu tiên là mối tình à, em yêu xa mà em rồi. yêu 7 dạ. năm 7 năm yêu xa dạ nhưng mà cuối cùng à, kiểu à, dạ, không đến được với nhau cho nên thôi ừ. rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần định hôn một lần tân hôn đàn nữ mình đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào dạ con chào cô hồng dân à, con chào chú huyền linh à, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay à, con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm năm nay con 27 tuổi quê con ở ờ, Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh con làm nghề gì dạ con ờ, làm kế toán cô con làm kế toán sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy hả có làm nghề gì khác nữa không dạ không cô vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn dạ thôi nhà trai giới thiệu về mình đi em chào anh Cường Linh chào à. chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay anh tên là nguyễn phúc long à em sinh năm chín và quê gốc của em là quảng trị nhưng mà gia đình của em đang đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12 làm gì em làm uh, nhân viên uh, cơ khí rồi nhân viên cơ khí nhà quận 9 hả dạ rồi thôi mình nói về về mình đi cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình dạ ờ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ hòa đồng con thích nấu ăn ờ, ừ. con biết quan tâm chia sẻ với mọi người ừ, còn nhược điểm còn cái khuyết điểm của con là con ờ, mọi người hay nói là con hơi kỹ tính à, dạ kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào dạ đúng rồi kiểu như là cái tính con thì con thích ờ, mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp ờ. chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không bừa thích, đúng không dạ, ờ. không, cái đó phụ nữ là đều phải có dạ. đó là bản chất của phụ nữ rồi rồi mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu của mình đó, nói cho nhà gái biết đi dạ điểm điểm mạnh của của em là nấu ăn em ờ, sống rất là tình cảm em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà à, điểm yếu của em là em cũng cũng khó tính rồi cũng ờ, hay cậu hay hay khó tính lắm này khó tính nè ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy mà ngửa mắt là em không chịu được là em phải đi dò rồi đó rồi em mới ngồi chiều ngồi yên cầu hai, toàn đó đúng không hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á ai mở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm <laughs> à, mình có mấy mối tình rồi em trai dạ em đã trải qua hai mối tình hai mối mối tình đầu tiên là mối tình à, em yêu xa mà em rồi. yêu 7 dạ. năm 7 năm yêu xa dạ nhưng mà cuối cùng ờ, kiểu uh, ờ, không đến được với nhau cho nên thôi ừ. rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần định hôn một lần tân hôn rồi nhưng mà em chưa làm vậy là ký kết hôn ủa 7 năm đó đó yêu dạ. xa là có đính hôn gì không à không tức không. là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó ừ. thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng mới mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn dạ rồi sau ờ, sau đó ừ, thì là thật là nó cũng hơi buồn tí là là khi mà tân hôn xong ờ, một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa trời đất ơi sao lạ vậy lý do gì mà nặng nề như vậy rất nhiều thứ để nọ trong đó bây giờ không ai đúng và không ai sai cả chỉ là chắc là dưới nơi chỉ tới được chứng đỏ thôi nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng chứ không phải là do có lỗi phải gì không hả? cái gì lớn lắm dạ cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn vậy hả dạ. cô ấy bỏ đi luôn không một lời nói có ai nói gì cô không đụng chạm tự ái dạ cũng không em luôn. có la lối gì không dạ không em không có la lợn tiện gì cả kỳ vậy ta lâu chưa bằng chứng là dạ một năm bây giờ là vừa tròn một năm một năm rồi hả dạ mốt có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha <laughs> tức là mình đã gạt hết tất cả những cái ừ. tình cảm cũ rồi đúng không cưng dạ đúng rồi rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người ờ, cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào người bạn gái mà em mong muốn là nhỏ nhắn à, dễ nhìn à, cao một mét năm mươi trở lên là được ừ. về tính cách thì thì cũng có chút xíu khó tính và à, cũng phải biết trên biết dưới với gia đình và biết à, quan tâm lo lắng à, à, cho nhau là được nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn á có hết hả có chút xíu khó tính là gọi là đúng rồi mình đã khó tính. tính đó ừ qua thăm đàn gái thì đó qua nha. thăm đi dạ con chào chú à, chào con nãy giờ ờ, con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không theo con thì ờ, nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì <laughs> mình cũng thông cảm rồi thông cảm coi dạ. chuyện nó nhẹ nhàng đi ha dạ. bây giờ lo tương lai thôi còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. dạ. đừng suy nghĩ nữa con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào con thì ờ, về về ngoại hình thì ờ, bạn trai đó dễ nhìn là được còn ờ, về tính cách thì con còn người một nửa của con là phải có tính là điềm đạm uh, sống có trách nhiệm uh, có chí cầu tiến ừ, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế con thích điều gì ở đàn ông dạ con không thích uh, cái tính uh, lăng nhăng với lại uh, không có trách nhiệm những cái điều cô gái đưa ra thì uh, em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm dạ em có tám mươi phần trăm tám mươi phần trăm hả dạ vâng à, như thế tốt rồi à, em đi, đi với ai, ai? Dạ, em đi với bà nội à, bà nội với hai cô một thím và một chú à rồi xin chào nhà trai chào bà dạ xin chào à, chương trình và chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Em là cô thứ bảy của cháu Long. À, đây là bà nội của cháu Long dạ. và các dì, thím và chú. Hôm nay à, em đến à, chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn em cũng ủng hộ cho cháu ờ, lên chương trình do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng hiện tại gia đình cháu thì ờ, ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi cháu long lớn và đứa em gái hiện tại đang sống ở quận 9 cháu hiện tại đang làm trên ờ, gia đình công ty gia đình của chú trên này thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu à. để cho cháu thêm nghị lực cháu long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường cũng không nóng nảy lắm đâu cũng điềm tĩnh nhưng mà không hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu nhưng mà em cũng hy vọng là à, bạn gái cho cháu của cô một cơ hội à, tìm hiểu để à, mình đến với nhau ờ, cháu của cô nó thật cháu rất hiền <laughs> nên là mong à, các con cho nhau cơ hội à, à, bà nội có vài câu đi bà nội thấy sao nè thấy cháu nội dâu được không dạ là cũng được tôi thấy cháu dâu thì cũng được tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau dạ cảm ơn à, nội còn em em đi con đi với ai dạ à, con đi với em gái con à. dạ à, con chào cô hồng vân con chào chú huyền linh và các anh chị dân trường quay. ạ à, con là em gái của chị tâm theo như anh chia sẻ thì à, em cũng thấy anh khá hiền và chân thành á em nghĩ là mỗi hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên á thì um, em mong là mọi người sẽ cho một, nhau một cơ hội rồi, em xin chân thành cảm ơn rồi cảm ơn cưng bây giờ uh, mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở rào anh thằng em bỏ hoa thơm ngát rất nồng nàn và bạch ngát tình yêu và muốn dành cho em nhiều điều hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé <laughs> em cảm ơn anh một câu thơ luôn rồi em cảm ơn có cây đây là trong đây là một cây bút à, em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn à, may mắn và thành công trên con đường anh chọn à, để à, đây con để đây này rồi không gian này là của hai đứa đó cứ thoải mái coi như không có ai bên cạnh đi anh, à, anh cảm nhận về, về em như thế nào anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn dễ thương và cũng có rất là nhiều điều mà um, phù hợp với anh theo anh thì ờ, anh quan điểm như thế nào về tình yêu tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm giá trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên à, ví dụ ờ, có đi đến với nhau nữa thì thành vợ trong thì cũng là ờ, vợ chồng cũng làm chia sẻ với nhau yeah. Dạ. trong tất cả mọi thứ kể cả việc nha và yeah. Dạ. công việc ra ngoài Phong về kỳ ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh và cái quan trọng là trong cái uh, cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng tin tưởng và điều quan trọng là phải chung thủy à, hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu dạ hiện tại uh, em đang làm ở quận tư anh thì đang làm việc ở quận 12 dạ nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo anh sẽ trả <laughs> tới và bất cứ khi nào em muốn nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi định phải phù hợp lúc nào em mong muốn em thấy muốn thì chúng ta có thể đi tới hôn nhân bất cứ khi nào à, đó là anh theo em luôn còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được hoặc là ở chung nhà cũng được và thậm chí em có muốn anh ở rể anh cũng đi ở rể cũng được <laughs> trời dễ quá ta ngon à em thấy cái vấn đề ở rể thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó nhưng mà <laughs> anh thì không ờ, không sao à. thật ra nếu mà khi mà yêu em tức là yêu cả gia đình của em rồi thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi mình ở rể thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ vậy thôi chứ không có vấn đề gì cả dạ <laughs> khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được em gái dạ uh, theo con thì uh, cái thời gian thì nó không quan trọng uh, quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người xuống nước ai sẽ là người nói là xin lỗi đầu tiên dạ thưa, thưa anh là em nói với bạn gái kia à, nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó chứ em ừ, không nên im lặng và để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ ừ, vấn đề đó anh không cần lo tại vì tính em cũng rất là thẳng tính cái vấn đề gì cần phải ờ, có phát sinh mâu thuẫn hay là cái vấn đề gì đó xảy ra em thích mình cũng phải ờ, trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp cái gì đó để mình giải quyết vấn đề chứ không có kiểu mà im lặng thôi bây giờ ờ, bạn nam ờ, có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được à như vậy này tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy tới quang chỉnh xuống đấy á à, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa à, sau khi anh chuẩn bị mang đô hết lên rồi thì bắt đầu trời độ mưa mất thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy bước tới bạn gái nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình biết không <laughs> mưa lại về đến những nẻo đường qua rơi vỡ vả cho một người chờ đợi hà đồ này đã vào mùa tháng mới vẫn ngập ngừng chờ vợ thở yêu nhau <laughs> rồi còn bên mình á mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào con hát Ồ, ờ, hát em nè. Hát chờ em chờ mâm trầu đưa tới pháo hoa rượu nồng mừng cô dâu chú rể vui, giáng sinh sánh vai bên chồng làng phân hồng đếm tô mặn duyên Tương lai có nhau trong đời Thôi đọc thơ được rồi Thôi về các bạn về vị trí đi Chúng ta chúng à, tiến hành bấm nút thôi Bây giờ là giờ phút quan trọng trong bên câu đây, chuyện bạn bên đây, họ bên đây. đã đến lúc chúng ta <laughs> muốn bấm nút thì bấm đi tùy các bạn sau 3 tiếng đếm nếu ta quyết định đây là một nửa mảnh ghép của mình thì bấm nút không phải thì đừng bấm một hai ba hết thời gian bạn gái không bấm sao vậy con nói chung thì à, con thì con cũng sống rất là tình cảm cái cảm xúc đầu tiên á cô ừ, để mình cảm nhận một đối tượng, đối tượng cái bạn trai của mình á chắc là con nghĩ <laughs> hai người chưa có đủ duyên con chưa đủ cảm xúc đúng không dạ nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc chúng ta chưa rung động trái tim rồi không cần bấm bấm sẽ để đối phương hiểu lầm nút bấm này sẽ dành cho người khác ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái đừng lo lắng điều đó hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho mình một nửa yêu thương của mình nha